ta đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ quận quận nhất đây các bạn thì à, ngay chỗ đây ta có thể rẽ đường à, Ngô Đức Kế là ngay cái chân tháp tòa nhà Bitexco tòa tháp 68 à, tầng cao nhì của Sài Gòn và ngay tại đây với những cái ghế ngồi hai bên dọc về đường lúc buổi trưa thôi thì quán bánh canh cua của vua Hạnh và mè 40 năm cực hot tại đây bán từ 12 à, giờ trưa cho đến khoảng 7 à, giờ tối thì à, tại cái số cũ là 48 cô đứa kế phường bánh ghé, đó thì bánh canh cua hủ tiếu Nam Vang và gỏi cuốn rất là nổi tiếng xíu chị làm liền nha cưng thôi qua đường ngồi đi má chị chỉ cho khách qua đường giùm con đi trước mặt hai cái khuôn cái kho bạc á đi đây nè Hãy subscribe cho kênh Cô 200 phải không? Cô có hỏi nha cái canh này đây chỉ giùm em hai cái bánh canh đi. Chị bánh canh đi giùm đi. Của em một hộp em về nha. đây là bà chủ của bánh canh à, ngô đức kế à, ngay trên tháp à, BTCO đây các bạn ngày xưa là cụ bán đến bây giờ là con gái của cụ bán là cô hạnh đây hai mẹ con đã bán ở đây được 40 à, năm rồi luôn hả? Có thơm Rồi còn quăng cái đó chanh luôn đi Có một cái khô không cần phải ra làm về cho em trai không đi em về chứ nữa Vậy chị lấy ba tô uh, à, thập cẩm nha Rồi có gì đây, cô đi tiếp đi, cô nữa thôi, bánh canh tôi ra em gái ơi cho các bạn em năm lượt qua đường đi qua đường năm lượt qua đường đi ba người muốn qua đường không hay ngồi đây qua đường ha qua đường rồi qua đường à, là anh trai trước đây nè anh đi rồi rồi, rồi, chị làm liền tôi Rồi, xong Rồi, xong Rồi, coi vậy Bánh canh là đủ không? Bánh cá À, chị, chị, chị, cái bánh này cho em dĩa hai khô cũng được Tạ ơi bỏ đồ dùm em ba tô này đi để nước riêng á. có liền có liền có liền bốn bánh canh mà cái đấy ngày hai giờ thì em năm nay rồi rồi rồi để tụi con người con cái này ngay cổng điện đó đó đó nè rồi xong rồi đó múc nước đi nước để đi anh ơi quán ở đây bán à, buổi trưa 12 giờ trưa bắt đầu dọn à, ra bán cho cực kỳ đông các bạn trẻ từ hủ tiếu nem vàng cho đến bánh canh và gọi cuốn nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là cái món à, bánh canh cua hai mẹ con là gia đình chị bán đã 40 năm rồi đây, là cô hàng đây tại đây sau 12 giờ trưa đối với trẻ Sài Gòn ở khu vực à, phố đi bộ này và đây là bánh canh cua 48 ngô đất kế nổi tiếng cực kỳ đông khách Mấy bạn trẻ ở đây ờ, sau giờ trưa rất là thích ăn những ờ, món ăn gọn rẻ ở khu vực này ở gần đây để tiền thể vô văn phòng luôn thì ờ, rất là đông nam và nữ cũng có đều luôn và khách chỉ ngồi những cái bàn đặt dọc trước những căn nhà trên lề đường này thôi và nếu mà khách à, muốn à, ngồi phía dưới chân à, Bitexco bên kia đường vẫn được quán vẫn phục vụ bên kia đường luôn dưới những tán cây mát như thế này của Nam Vang rất thích hợp với lại cái buổi trưa cho các bạn nhanh gọn ngay chỗ làm và ngay giữa trung tâm phố đi bộ đây. cái món à, bánh canh ngon hơn cái bánh canh 300 ngàn tại quận 6 bánh canh này à, đồng giá với lại à, hủ tiếu Nam Văn giá bánh canh của ngoại bé và chị Thúy ở đây là đồng giá 50 ngàn ngon hơn cái bánh canh 300 à, ngàn mà bữa giờ nổi ở cộng đồng à, màng bây giờ à, quán ở đây bán sau 12 giờ trưa tới tối mè của bà chủ bánh canh cua à, bán không? Dạ Ngoài năm nay bao nhiêu tuổi ra ngoài? 73 tuổi à, Là mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? À? Mấy chục năm rồi, năm chục năm có rồi Dạ, hôm qua hỏi chị thì chị nói 40 Hơn, Dạ, dạ. Ngoài cho con hỏi là nhà mình à, bán từ 12 à, giờ trưa tới mấy giờ tối ạ? À? Bán tới 7 8 giờ tối. Dạ. Giá của mình là đồng giá hết hả ngoại? Giá hết ở trên kia cũng đồng giá luôn, trên kia mới cô cũng đồng giá luôn rồi. Là bao bao nhiêu tô ạ? À? Cũng 50 luôn. Dạ. Bán trên tòa nhà 88 à, từng nè. Dạ dạ. Ngoài nhà mình nhà mình là ở đường nào ngoại ha? 148 143 Bùi Viện. Nhà mình bên bưu đường Bùi Viện ạ. À có dẫn mấy chục người khách lên ờ, trong ờ, trên ờ, tòa nhà sớm tới rồi đó dạ dạ dạ tuy già vẫn phụ con cái hướng dẫn khách xếp xe và phụ làm nước cho con gái luôn quán chỉ là một cái tủ nhỏ thì thôi nhưng mà được rất là nhiều người ưa chuộng bởi chất lượng và giá thành tại khu này ở đây cực kỳ đông khách sau 12 giờ trưa rất là đông khách văn phòng có những tòa nhà gần đây những công ty lớn thường hay ghé đây ăn à, buổi trưa trên có những cái là trên à, những bàn nhựa này à, ngoại lưu bu phục vụ nước non cho khách trong là con gái và con rể và cùng những người phụ làm rất là tất bật về đây cực kỳ đông khách chỉ là một cái xe đẩy nhỏ thôi đó chị Thúy là cái chị à, mặc áo cam mà kính cận đứng ở trong đó có hủ tiếu rồi nha bạn còn à, bánh canh cua thôi à, hả dạ dạ dạ còn bánh canh là hết hủ tiếu chân dung của chị Thúy đây các bạn chủ của bánh canh cua 48 của đứa kế đây hơn 40 năm rồi bà ngoài nãy mà chúng ta nói chuyện là mẹ ruột của dì Thúy à, ờ, tới nay là được bao nhiêu năm rồi dì Thúy từ năm 7, 1978 tới giờ từ 12 giờ trưa tới 7 giờ tối là thấy à chị à? thấy ờ, bây giờ bán chính hồi xưa là mẹ nếu mà không thích ngồi bên này ở quanh cái quầy này thì chúng ta có thể qua phía bên kia được đó phía bên kia đường bên hướng đối diện ngồi thoải mái hơn dưới tán cây mát hơn trong à, tô bánh canh à, có tôm nè có thịt cua nè một à, miếng chả cua lớn và chả chả cá nữa và một cái bánh tôm được chuẩn bị sẵn hay là nó đông khách cỡ này hả chị ở nổi luôn trong nhà đông hơn đông hơn nhiều là đông tới chiều tối luôn hả chị đúng rồi mà mà quan trọng là lúc trước quan trọng tầm 3 giờ giờ là quan trọng tầm trưa dạ cái gì vậy cơ? bây giờ phải đợi chị bật lửa mới được nha hết nước rồi rồi sang nồi qua cho chị đi cưng ơi nồi đầu tiên đã càng rồi thì giờ sẽ sang tiếp cái nồi khác qua đây Sau khi à, múc bánh canh ra cho ra những cái tô cho khách à, đang đợi thì bắt đầu thêm những cái nguyên liệu cần thiết cho một cái tô bánh canh. Cua giá 50k, đồng giá với lại à, hủ tiếu năm vàng luôn. Bước sau cùng mới là hành, rau thơm và múc nước bánh canh. Thank you. rồi cho gửi ra ngoài đây là cái xe à, bánh canh cua nhỏ nhỏ của ngoại bé Vị Thúy bán à, đã 40 năm rồi ngay chân tháp à, Bitexco và bên cạnh là phố đi bộ Nguyễn Huệ đó không gian không có nhiều nên là những cái gia vị được chị Thúy và người nhà làm sẵn ở nhà được đặt trong những cái hộp này và bỏ đi cái tủ đó từ à, bánh tôm cho đến chả cá cho đến à, chả cua hoặc là cua luộc thịt sẵn tôm luộc sẵn ở bên à, cạnh là cái nồi ở trong đó có huyết nữa buổi trưa cực kỳ đông khách thì thấy đang lui cui để dọn lại trái bếp cho gọn gàng sạch sẽ thì à, không gian không có có đây là cái cua lột sẵn được à, người nhà gia đình à, chị Thúy và ngoại bé chuẩn bị sẵn ở nhà đây mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn hết đồ buổi sáng cứ tới 12 giờ trưa là đem ra đây để phục vụ những khách hàng thân thiết ở đây ngoại ngoại mình có cái chi nhánh ở trên à, tòa tháp Bedico này ha ngoại dạ, là trên đó mình mở lâu chưa mới mở đây rồi trên đó bằng giá bằng đây luôn chứ bán bằng giá đây nè dạ ở lầu mấy à, ngoài bé lầu 4 à. Dạ. là bánh canh cua tên gì ạ ở trển là thấy để bánh canh cua thôi à. dạ không có trển thường không biết dạ Tại rồi trển cho mình quàng quàng quàng vậy đó dạ bán thì có khó khăn gì không ngoài bé ha khó khăn chứ gánh gánh lính đuổi chạy hoài là hồi xưa là mình đi ờ, bán gánh bán gánh rồi ờ, đô thị đuổi chạy hoài đuổi hoài chạy đầu này chạy đầu kia chạy đầu nọ không ở đây là mấy chục năm rồi dạ. sao đuổi quá rồi à, bán không nổi nó phải chạy vô nhà là thuê nhà, nhà. Trà, thuê nhà giờ ta lấy lại mình chạy ra ngoài đường quá dạ à, bán đây với bán trên tàu nhà sắp tới dạ mấy chục năm rồi ở đây dạ rồi bán ở đây không mà còn hồi xưa là hàng ngày là ai dọn ra phụ với ngoài bé ở nhà dọn gánh ra đây bán từ ở nhà gánh ra đây dạ hồi xưa là gánh một mình gánh một mình sau này chị thúy rồi à, mọi người nhà cũng phụ nhà thôi bán ngoài này một chỗ rồi phụ dạ hồi xưa khó khăn lắm mà bà phải gánh ra có thời gian gánh nổi cái thời gian có chín lô mình đi chín lô dạ thì chị thúy với lại mấy người nhà mình phụ nhau còn ở trên à, lầu 4 của Bidexco thì ai ai bán nhà luôn là con gái ở ngoài đúng không ạ dạ chia chỉnh con gái với cháu ngoại dạ thường thường là bánh canh với lại hủ tiếu nam giang thì nam ờ, giang hết hủ tiếu thường hay hết trước đúng không ngoại hả hả hủ tiếu thường thường hay hết trước đúng không ngoại hết trước dạ bởi vì ờ, hủ tiếu bán chỉ có giờ trưa là thôi hết khách rồi không bán nữa là chỉ bán một món canh thôi dạ chứ không thể bán hủ tiếu buổi chiều được dạ à, khách người nhật hả ngoại ủa xin quay với em gì vậy? dạ ở nhật mà qua đây ăn á là coi các bạn cái vía nè dạ không biết giá luôn à dạ cô ghé cũng nhiều lắm ở ngoài hả nhiều chứ rất quen mà khách nước ngoài thì mình bán ờ, giá sao ạ cũng bình thường à. dạ dạ với uh, ờ, con của ngoại bé đang làm cái tô ờ, bánh canh cua 50 ngàn đây tại số 48 của Đức Kế uh, đổ đều với nhau hết cái này mà làm câu đặc biệt để ông quay với cái nào cũng như đứa đó trong một tô này thì nó sẽ có cái gì à, chị Thúy ha? À, có tôm, cua, chả cá, chả tôm, với huyết. Tôm, à, rồi cua, cua là những cái này. Đúng rồi. Rồi chả này là chả cá. Đúng rồi. Cái này là gì ạ? Chả tôm. Chả tôm ạ. À. Còn cái này là huyết. Bánh này Giống à? như là bánh nổi. bánh bánh này nó giống như giống như bánh phồng vậy đó, tròn dạ. tròn bánh nổi. Người ta hay gọi là bánh tôm đó đúng không đúng chị? Rồi. Cái tô à, bánh canh à, cua của Hỏi bé đây Giá 50 ngàn một tô Ăn mới có, mới có ngựa nửa tô thôi Nhưng mà nước ở đây ờ, ờ, rất là ngọt Mùi ờ, cua à, Ăn hai con tôm với một ít chả cá, chả cua Với lại tí huyết thấy nó no bụng rồi đâu có cần phải ăn tô 300 ngàn như bên quận 6 đâu việc gần đây hả chị? Dạ, À chị ăn như vậy thì 50 ngàn tô thì chị thấy cái chất lượng nó có đáng với lại cái giá thành không ạ? Dạ. Nếu mà tô này hoặc là tô ná ná như thế này mà trên quận 6 mà bữa giải thoát mà nó hơn xíu thôi vào giá 300 ngàn thì chị sẽ ăn ở đây hay là ăn ờ, trên kia? Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ mình biết lâu nhưng mình không ăn nhưng mà từ hồi bắt đầu làm ở Tesco này là thì ăn là tôi chơi cũng năm sáu năm rồi giá thì so với giá với chất lượng nó thì ok và buổi trưa mọi người nhân viên văn phòng xuống đây ăn cũng được rất là ổn luôn tiện cho mọi người nữa dạ yeah, cảm ơn chị Lan ạ à.